Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin được mời sang thăm ông chính rủa Hoa Kỳ, Việt Nam có thay đổi hay không? Thủ tướng Việt Nam vừa kết thúc chuyến thăm Mỹ từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 5 năm 2022 là một chuyến thăm khá dài. Mục đích chính là tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ ASEAN trong 2 ngày 12 và 13 tại thủ đô Washington nhằm củng cố mối quan hệ đối tác hiện nay hứa hẹn nâng cấp quan hệ giữa Hoa Kỳ và ASEAN lên mức độ chiến lược toàn diện vào tháng 11 năm nay trong bối cảnh quốc tế đang diễn ra hết sức phức tạp, đặc biệt là cuộc chiến tại Ukraine. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ đã phân tích với tựa đề Việt Nam có cần thay đổi chính sách thế nào để xích lại gần hơn với Mỹ sau chuyến đi của ông Chính hay không. Đến hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trước khi bước vào chuyên cơ lên đường tới Mỹ dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ. Tuy nhiên, mục đích kết hợp đã kéo dài thêm một tuần với lịch trình làm việc dày đặc đã trở nên quan trọng hơn với phái đoàn Hùng Hậu, có 12 thành viên cùng 8 vị bộ trưởng, trong đó 6 người từng học các khóa ngắn hạn tại Harvard. Ngoài việc tái khẳng định thái độ nước đôi trong ngoại giao đa phương của Việt Nam đối với các vấn đề nóng của quốc tế, trong đó cuộc cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, chọn chính nghĩa, không chọn bền, mập mờ, phần lớn thời gian và nỗ lực của phái đoàn nhằm thúc đẩy thực dụng kinh tế. Dù không có cuộc gặp cấp cao song phương hay ký kết cụ thể nào, nhưng hoạt động của đoàn do Thủ tướng dẫn đầu được cho là tích cực. Ông ta đã phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS và Trường Đại học Harvard và đã rung chuông kết thúc phiên giao dịch ở thị trường chứng khoán New York và gặp gỡ một số doanh nghiệp lớn hàng đầu của Mỹ để kêu gọi đầu tư vào Việt Nam tập trung nhiều đến các lĩnh vực năng lượng, kinh tế số, tài chính, vân vân. Mặc dù trong chuyến đi này, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp phải scandal đó là chửi rủa văng tục ngay trong trụ sở của Bộ Ngoại giao Mỹ. Các báo chính thống đồng loạt ủng hộ chuyến đi này, trong đó nhấn mạnh khía cạnh kinh tế như tiếp cận kinh tế với Mỹ nhiều thay đổi sau 27 năm. Tờ báo Việt Nam Express ra ngày 23 tháng 5 cũng cho rằng các giai đoạn trước hợp tác kinh tế với Mỹ hiện không chỉ dừng lại sản xuất mà mở rộng sang năng lượng, kinh tế số, tài chính, vốn có hàm lượng giá trị gia tăng cao hơn. Đến hình ảnh Tổng thống Mỹ Biden đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nhà Trắng. Khi đánh giá chuyến công du của Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper nhận định là rất thành công, tạo tiền đề cho sự phát triển vượt bậc của quan hệ song phương trong tương lai. Hai nước cũng đang gần nhau hơn không chỉ về mặt kinh tế mà cả về đối phó với Trung Quốc. Tư tưởng thực dụng trong chính sách của Việt Nam xuất phát từ đường lối đổi mới năm 1986, có nguồn gốc từ mô hình Trung Quốc tập trung vào tăng trưởng kinh tế để đảm bảo duy trì chế độ toàn trị. Tuy nhiên, Trung Quốc đã chấm dứt chính sách thực dụng từ thời Đặng Tử Bình và dưới thời Tập Cảnh Bình đang trỗi dậy hết sức hùng hằng. Điều đó góp phần đẩy Ấn Độ, Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, xích lại gần Mỹ hơn, trong khi các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, thay đổi chiến lược toàn cầu để đối phó với một Trung Quốc mới. Chính sách xoay trục sang châu Á để kiểm tỏa Trung Quốc được chính quyền Mỹ thúc đẩy tích cực, trước tiên về tự do hàng hải các sáng kiến về an ninh, sự hiện diện quốc phòng vân vân. Nay đã chú trọng đến liên minh kinh tế để đáp ứng nhu cầu chung cho các nước trong khu vực, đồng thời đối trọng với kinh tế của Trung Quốc. Đây là hình ảnh tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt đậu tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng trong chuyến thăm lịch sử vào hôm 5 tháng 3 năm 2020. Vào ngày 23 tháng 5 mới đây, nhân chuyến công du Nhật Bản, ông Tổng thống Mỹ Biden đã có sáng kiến thiết lập khối kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Nó được công bố đồng thời với kế hoạch đầu tư ít nhất 50 tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng ở khu vực này. Khối kinh tế này dự kiến có 13 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam nhưng không có Trung Quốc. Mặc dù còn nhiều vấn đề cần thương thảo để khối này có thể hoạt động hiệu quả, nhưng việc Việt Nam cam kết tham gia là tín hiệu rất tích cực. Cuộc chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài hơn 3 tháng ngày càng khoét sâu vào khu vực ngăn cách với phương Tây, Mỹ khi Trung Quốc ủng hộ Putin. Liên minh châu Âu đã đoàn kết hơn để phản đối chiến tranh trừng phạt chưa từng thấy đối với Nga, cung cấp vũ khí cho Ukraine để chống trả cuộc xâm lược. Dù phải trả giá cao trong điều kiện lạm phát cao sau đại dịch Covid-19, nhưng các nước trên thế giới vẫn quyết tâm một số nước có truyền thống trung lập như Phần Lan, Thụy Điển cũng xin gia nhập vào khối NATO. Đối với Việt Nam, thái độ nước đôi về cuộc chiến, ngoài quan hệ truyền thống lịch sử, lệ thuộc nguồn cung vũ khí vân vân, chính sách thực dụng ưu tiên mục tiêu kinh tế, Việt Nam cũng đang chịu tác động mạnh từ những biến động mang tính toàn diện và toàn cầu. Chính phủ trong báo cáo trước Quốc hội 15 tại kỳ họp 3 ngày 23 tháng 5 mới đây cũng đã thừa nhận gặp phải thách thức lớn để đạt được mục tiêu tăng trưởng của năm 2022. Thách thức này đến từ cả bên ngoài và bên trong, trước hết là do đứt gãy chuỗi cung ứng, thị trường thì thu hẹp, giá cả nguyên vật liệu, phụ kiện đầu vào tăng cao, nhưng nghiêm trọng không kém là nguy cơ lạm phát cao hiện hữu, tham nhũng vẫn nặng nề. Cải cách thể chế rất khó khăn, bộ máy trì trệ, yếu kém. Đây là hình ảnh giá xăng đã vượt gần đến 32.000 đồng một lít và hàng loạt hàng hóa thiết yếu tăng giá chưa từng thấy cho thấy lạm phát tại Việt Nam là không tránh khỏi và ngày càng một lớn hơn. Ông Chủ tịch Quốc hội mới đây cũng phải thốt lên rằng thật là khó hiểu khi ngân sách có tiền mà không tiêu được. Và khi thể chế đã mở hết cỡ mà gói kích thích kinh tế 347.000 tỷ đồng vẫn chưa phân bố được đồng nào. Những biến động mạnh và phức tạp như khái quát ở trên là một phép thử khó khăn cho sự điều chỉnh chính sách thực dụng khi cả hai trụ cột mở cửa để hội nhập kinh tế và cải cách để hấp thụ thị trường đều đang có vấn đề thách thức nghiêm trọng, không thể loại trừ, từ bỏ chính sách thực dụng do bản chất của chế độ. Nhưng bài học từ Trung Quốc trỗi dậy cho thấy có sự lựa chọn khác cho Việt Nam, điều chỉnh chính sách để xích lại gần Mỹ hơn. Đó là thời thế và thời cơ trong bối cảnh hiện nay liệu có hy vọng vào sự thay đổi bản lĩnh mà thực chất hơn? Chẳng lẽ đã là đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, Nga thì không thể với Hoa Kỳ hay sao? Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nghệ sĩ dưa leo, vụ kiện kết thúc, tờ báo nhân dân của Đảng phải xóa bài. Ông Nguyễn Phúc Giao Huy hay còn gọi là nghệ sĩ hài độc thoại dưa leo vào hôm 1 tháng 6 năm 2022 đăng tải thông tin trên trang Facebook cá nhân cho biết vụ kiện của ông với tờ báo Nhân dân đã kết thúc và tờ báo này rút các bài viết liên quan đến ông trên báo mạng xuống. Tờ báo Nhân dân của Đảng đã phải xóa các bài báo liên quan đến tôi, các bài báo khác trích dẫn tờ báo cũng phải xóa đi. Ông Gia Huy viết và cảm ơn những người đã ủng hộ ông vì đây là một trong những sự kiện ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần của người nghệ sĩ này nhất. Trưa ngày 1 tháng 6, khi phóng viên thử truy cập các đường link của các bài viết có liên quan đến ông này trên các báo của nhân dân, thì hiển thị dòng chữ không tìm thấy nội dung, cho thấy những bài báo này đã bị rút xuống. Được biết, tờ báo Nhân dân chính là tờ báo và tiếng nói của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh bài viết của Dưa Leo có tựa đề nấp bóng truyền bá tri thức để kích động chống phá đất nước. Hiện vẫn còn ở những báo điện tử khác và nguồn là theo báo nhân dân. Ông Gia Huy từ chối tiết lộ thêm về chi tiết vụ kiện này. Phóng viên cũng đã gọi đến số điện thoại của báo nhân dân và đề nghị xác nhận thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, người trực máy cho biết đây chỉ là số của tổng đài tờ báo này và đề nghị chúng tôi gọi lại sau. Vào hồi giữa tháng 1 năm ngoái, nghệ sĩ Dưa Leo đăng tải một video lên kênh youtube cá nhân cho biết ông đã nhờ đến luật sư để yêu cầu tờ báo Nhân dân phải cải chính xin lỗi vì bài báo đã xúc phạm ông. Trước đó không lâu, tờ báo là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mà người đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đăng bài viết của tác giả Việt Quang với tiêu đề Nấp bóng truyền bá tri thức để kích động, chống phá đất nước với mục đích để công kích nghệ sĩ hài độc thoại dưa leo nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Trong bài báo, tác giả cũng nhắc đến Đài Á Châu tự do và các cơ quan truyền thông khác như tờ BBC hoặc Đài tiếng nói Hoa Kỳ và gọi các cơ quan báo chí này là nổi tiếng chống cộng hoặc rất thiếu thiện trí với Việt Nam hoặc là đám báo chí kền kền. Ngoài ra, sau khi ông Gia Huy thông báo bắt đầu vụ kiện thì tờ báo này tiếp tục đăng thêm hai bài là Nếu biết quay đầu cũng chưa muộn của tác giả Thành Sơn và Hoài Ân dẫn lại các trang web thân chính phủ tiếp tục chỉ trích nghệ sĩ Hải độc thoại và cho rằng Gia Huy cố tình làm ẩm mỹ sự việc để đánh, đánh bóng tên tuổi. Đây là hình ảnh nghệ sĩ hài độc thoại dưa leo có kênh youtube cho tới 800.000 người theo dõi. Bài trên báo Nhân dân đã viết rằng nghệ sĩ dưa leo lấy danh nghĩa truyền bá kiến thức, phản biện xã hội nhằm lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam, nhất là thanh thiếu niên để thu lợi từ các khoản tiền ủng hộ bất chính và thực hiện các mục đích thiếu trong sáng khác. Và sản xuất video với hình thức phản biện xã hội nhưng về thực chất là bôi đen xuyên tạc sự thật về tình hình chính trị, kinh tế xã hội đất nước, hạ bệ thần tượng các lãnh tụ của phong trào cộng sản và cách mạng thế giới. Tờ báo Nhân dân này của Đảng Cộng sản Việt Nam còn cáo buộc nghệ sĩ rằng Gia Huy đã tiếp tục trượt dài trên con đường đối lập chống phá đất nước. Vào hồi tháng 12 năm 2016, nghệ sĩ Dưa Leo từng được mời gặp làm việc với Công an Phòng An ninh Chính trị Nội bộ PA83 tại thành phố Hồ Chí Minh vào hôm vào ngày 12 tháng 12. Tin trên đài BBC cho biết Vlog Dưa Leo, tên thật là Nguyễn Phúc Gia Huy, được mời lên trụ sở phòng PA83 với đoạn clip trong đó anh nói rằng ở Việt Nam không hề có tự do ngôn luận. Đây là hình ảnh YouTube Lê Dũng Vô Va chuyên bình luận thời sự vào hôm 23 tháng 3 năm 2022 bị Toán Hà Nội cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và phạt ông tới đến 5 năm tù giam. Trả lời đài BBC vào hôm 13 tháng 12, nghị sĩ Hải này cũng đã nói rằng Tôi quyết định đi theo giấy mời vì tôi nghĩ giấy mời này như mời tiệc cưới vậy, người ta có lòng mời thì tôi có lòng đi thôi. Không đi người ta phật lòng, nói dân dã hài hước là vậy, còn nói kiểu cứng nhắc là công dân Việt Nam, tôi tuân thủ hiến pháp và pháp luật nên tôi thu xếp thời gian làm việc với PA83 trên tinh thần làm tròn nghĩa vụ một công dân. Anh cho biết vào buổi gặp như sau, nếu tôi bị phạt thì điều này mới chứng tỏ tôi xâm phạm tự do ngôn luận, mà sự thật thì tôi không bị phạt. Về nội dung làm việc với bên công an thì xin lỗi quý đài, họ nói ta tôi phải cam kết không được công bố trên mạng nên tôi cũng khó nói lắm, ông nói. Fanpage của Dưa Leo Người có tên thật là Nguyễn Phúc Gia Huy hiện đang có hơn 800.000 người theo dõi. Mỗi clip của ông này từng nhận được hàng chục ngàn lượt link trên trang Facebook. Riêng kênh của anh trên YouTube hiện có trên 800.000 người liên tục đăng ký. Trên trang cá nhân của anh hiện có nhiều clip bình luận về hiện tượng Việt Nam nói là làm, nợ công, tham nhũng, giáo dục, xe chính phủ, phẫu thuật thẩm mỹ vân vân. Anh giải thích Thật sự là tôi không nghĩ là một ngày tôi sẽ bị công an mời. Vì clip của tôi phản ánh cái sai, cái hư, cái xấu trong xã hội, chứ tôi không bao giờ tự nhận mình làm clip về chính trị cả. Tôi chỉ làm clip hài hước nhằm giúp cho xã hội tốt lên, vậy thôi. Thế mà khổ người nghe hiểu ý, người nói vô tình, nên tôi mới được công an mời lên, ông nói. Đây là hình ảnh kênh youtube của nghệ sĩ Dưa Leo. Vlog này sinh năm 1982, được xem là nghệ sĩ hài độc thoại tiên phong tại Việt Nam. Ngoài việc đăng tải các video clip hài hước và châm biếm thực trạng xã hội tại Việt Nam, Dưa Leo cũng tham dự nhiều cuộc trình diễn tại các quán cà phê và tụ điểm giải trí khác. Anh khẳng định với đài nói BBC rằng, tôi sống ở Việt Nam, tôi phải tuân thủ đúng tinh thần sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật ở Việt Nam thôi. Rồi tôi chỉ làm clip hài về xã hội Vậy mà không hiểu sao luôn có comment Né chính trị ra nhá, sao lại xa đà chính trị đến như vậy? Ai đó tự kêu đây là chính trị, chứ không phải tôi. Anh nói tiếp, ai có thể cung cấp dùm cho tôi danh sách các chủ đề nào bị gọi là nhạy cảm, chủ đề nào là lãnh cảm, chủ đề nào là ho cảm hay không? Nên tôi vẫn làm clip nào mà xã hội đang chú ý, vậy thôi. Dĩ nhiên sau khi được công an mới lên rồi, về thì tôi phải nghĩ kỹ chút, kẻo không thì họ lại mời lần nữa cũng mệt. Anh nói.